Ờ, xin chào toàn thể anh em cái video ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, thì anh em nào mà đang làm tay cái hay là anh em nào mà đang đi lắc tài xỉu mà anh em chưa có cái bộ hột tài xỉu cho riêng mình ấy, hay chưa có bộ hột tài xỉu là ưng ý thì anh em xem video này anh em có thể hai số điện thoại trên màn hình nhé Đấy. thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái cặp hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi và hoàn toàn không tăng 100% không tăng mà anh em có thể lắc tài lắc xỉu hay anh em có thể giữ tài giữ xỉu hay là anh em có thể kéo cầu thì là anh em cực kỳ dễ dàng cho anh em đi chơi nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em đây xin giới thiệu với anh em cặp hột tài xỉu đó chính là cái hột tài xỉu tam huyền và hột tài xỉu tam sắc nhé này thì đấy như anh em đã biết đây anh em nhìn trên màn hình Đấy. thì à, hai cặp hột này không phải là cái hột mà tôi bo từ 14 xuống 13 nhé hay là từ 13 xuống 12 Đấy. hoàn toàn đây là hột do chính tay tôi làm Đấy. nên là anh em yên tâm một điều là không bao giờ có từ hột trợ mài xuống hay là bộ hột trợ bo xuống nhé đây 100% là hột do chính tay tôi làm và làm thủ công Đấy, bộ hột đi cực kỳ khôn cho anh em thì khôn như nào thì chính là anh em và anh em sẽ thấy nhé đấy thì đấy anh em thấy hai một cặp hột ở trên nó là hột tam sắc đấy. thì con tam của nó thì nó sẽ đánh được thành nó sẽ thì ờ, như anh em thấy cái con tam của nó nó được đánh thành dấu sắc đấy. trong uh, chính đả nó là dấu sắc còn bộ ở dưới này nó được đánh thành dấu huyền như bao cái hột trợ khác Đấy. thì đây chính là cái cặp hột mà cực kỳ hiệu quả cho anh em Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ, bộ hột này Đấy. test cho anh em cái bộ hột này xem là cái tỷ lệ đi của nó nó đã đủ để đáp ứng nhu cầu anh em khi anh em sử dụng cái bộ hột này chưa nhé Đấy. thì tôi sẽ thử tôi sẽ thử cho anh em cái bộ tam sắc chưa Đấy, cái bộ tam sắc thì cái bộ này thì hoàn toàn không tang rồi 100 phần trăm là không tang cho anh em nhé 100 phần trăm không tang Đấy, thử cho anh em luôn dọi đèn này dọi đèn cực kỳ trong nhé bên tôi thì ờ, chuyên cung cấp cho anh em làm tay cái những cái bộ hột tài xỉu mà hiệu quả hiệu quả cho anh em đi lắc Đấy. hiệu quả như nào thì uh, anh em đi lắc anh em cũng biết rồi bộ hột tài xỉu mà anh muốn anh em muốn được sử dụng được ấy, thì là thứ nhất là bộ hột phải đi đều thứ hai là bộ hột phải có tỷ lệ bão và thứ ba nữa là anh em có thể là giữ được tài giữ được xỉu Đấy. làm chủ được cái bộ hột này thì anh em mới sử dụng cái bộ hột đó anh em đi chơi nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em Đấy. thì cứ lắc bình thường Đấy. cứ lắc đều tay thì cái tỷ lệ của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó đi cực kỳ đều cho anh em đều 90 phần trăm cho anh em nhé Đó. 80 90 phần trăm trên sau nó sẽ là tài đó, đúng không tiếp tục lại như vậy thì anh em cứ lắp bình thường thôi cứ cân tay đều tay lên thì là cái tỷ lệ của nó đi đều 90 phần trăm chén này thì có 90 phần trăm nó sẽ là xỉu đó hà đồ tiếp tục tài Đấy, tam ba con tứ luôn đó, bão tứ luôn này tài tứ này. xỉu này 631 anh em thấy không nó cực kỳ hiệu quả cho anh em cực kỳ đều cho anh em đấy thì còn anh em nào mà muốn giữ tài giữ xỉu thì anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi mà anh em có cái bộ hột trong tay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em thì nó sẽ dễ hơn nhé đấy thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ giữ cho anh em này đấy, đang là tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em 80 đi 70 đến 80 phần trăm nó sẽ đứng trên tài như này nhé. đó tiếp tục giữ tài cho anh em này Đó, tài 11 tiếp tục giữ tài nhé Đó, tiếp tục tài 11 đấy anh em thấy cái bộ hột cực kỳ khôn đúng không anh em lên tài lên tài 11 đấy, xuống xỉu xuống xỉu 90 đấy, đấy là cái bộ hột tài xỉu mà được gọi là khôn nhé tiếp tục giữ tài cho anh em này Đó, lại tài 11 tiếp tục giữ tài nhé tài 16 này tài 15 này đúng không anh em thì cái chén này tôi không cho nó đứng ở tài nữa bây giờ cho về xỉu nhé. tiếp tục 126 441 cái chén này lên tài đó thì đấy chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc À, mà tôi à, muốn được à, mà muốn chia sẻ cho anh em nhưng anh em làm tay cái thì anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc cái thì nó cực kỳ hiệu quả cho anh em nhé Thế thì anh em nào mà muốn sở hữu hay là anh em nào muốn tìm hiểu cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em có thể lên cơ sở cơ sở tôi ở bến xe miền tây Đó. thì hoặc anh em có thể đặt đơn hàng về anh em có thể sử dụng cái bộ hột này và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của nó cái cách lắc giữ tài liệu xỉu